rồi về gặp dâu mình hả nói chung là ừ, ừ, ừ, tháng tháng đầu tháng hai nó sinh mình được cho mình được đứa cháu nội trời wow. ơi mừng cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó mình dạ. đang ấy mà trời ơi đang hạn hán ừ đang hạn hán mình đang thiếu thiếu thuốc cô dạ. buồn cô buồn lắm cô đi chơi hoài à cô mừng mà cô không ngủ được luôn á qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cái vàng à. mừng vậy đó mừng cái nỗi vậy cái vàng đó bây giờ ừ. còn không dung <laughs> dạ còn Trời vàng đang lên giá luôn có hay quá Không thích em ra ngoài làm nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục Rồi à, mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa Rồi ngon vậy Mới lúc đầu nó giấu cô Dạ Nó giấu cô nó, nó đi thuê nhà nó mở shop cái bán túi sách á dạ ừ. cái rồi nó đâu dám nó không dám hỏi mượn tiền cô mà mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó trời ơi rồi cái cô thấy vậy cô hỏi mượn bao nhiêu nó nói con mượn gần 300 triệu trời ơi rồi cô về nó rút tiền cô trả cho nó cô rút 300 triệu trả ba đâu luôn Thì trả luôn 300 triệu luôn Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè Nó có trả đâu con Nó mượn là mình biết là không mình không lấy lại được rồi đó à, Họ lấy à. chào à, Quyền Linh, xin chào cháu Lê Lộc Dạ Xin chào khán giả à, Mình là Quỳnh Thị Kim Trung Năm nay hả là 56 tuổi Dạ Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và tất cả các cô chú đang uh, coi chương trình Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Dung Năm nay uh, con 25 tuổi Con là con dâu của mẹ Trung được 5 năm rồi 5 năm, dạ. 5 năm Mình có mấy bé rồi chị? Dạ em có hai bé Ừ lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu ờ, này thì mẹ cảm nhận thế nào lúc đầu tiên hả về nhà mình thấy trời ơi sao nó cao quá vậy à. mình mình muốn có con dâu để dịp phụ với mình mà giờ nó nó cao vậy chắc không biết nó có trầm thiên không <laughs> mà nhìn thấy cũng được dễ thương dạ. có việc cô là có hai đứa trai một cháu thì nó nó nó mất năm nay 8 năm rồi rồi hả thằng con cô nó thấy hả cô buồn quá nó nói thôi để con cứ vợ cho dì mẹ vui rồi về gặp dâu mình hả nói chung là ờ, tháng tháng đầu tháng hai nó sinh mình được cho mình được đứa cháu nội trời wow. ơi mừng cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó mình dạ. đang ấy mà trời ơi đang hạn hán ừ đang hạn hán mình đang thiếu thiếu thốn cô dạ. buồn cô buồn lắm cô đi chơi hoài à cô mừng mà cô không ngủ được luôn đó qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cái vàng dạ. mừng vậy đó mừng đến giỏi vậy cái dạng đó bây giờ ừ. còn không dung dạ không Trời vàng đang lên giá luôn có hay quá Nói chung họ có con dâu này về Con dâu này nó cũng hợp với mình ở nhà thì có bốn người mà hai cha con chi thì ít nói mà hai mẹ con này thì nói hơi nói nhiều tôi nói đi hả ai cũng nói là hai mẹ con dạ chứ không ai nói là mẹ chồng con dâu hết trơn vậy là con gặp mà mẹ ờ. chồng hợp lý rồi đó dạ rồi ờ. trời ơi con biết làm sao nó khôn lắm con này nó khôn lắm nó ngọt nó mà hết tiền là biết liền bữa sau nó đăng lên facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là ha. biết rồi đó à. hết tiền túi rồi đó rồi mẹ <laughs> con đẹp mẹ con dễ thương mẹ con quá trời ha rồi hả sanh đứa con con biết hả nó sanh cho cô không hai đứa cho nội cô bao sang luôn nuôi hết mẹ lo như thế đó con có ấn tượng điều gì với mẹ không uhm, mẹ con tuyệt vời rồi con con không biết nói gì nhưng mà con ấn tượng nhất là lúc mà con sanh em bé là con ở nhà mẹ mẹ lo cho con hết tất cả luôn mẹ ngâm chân cho con rồi mẹ à, hơ đồ than đồ mẹ con lo hết lo đến hết. nỗi mà sữa của con vắt ra còn dư á mẹ con uống luôn rồi à, tại vì mẹ sợ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 nhưng mà mình làm con dâu quảng ngãi đúng không cô ờ hai vùng miền khác nhau quá thì ờ, dạ. phong tục tập quán nè cái văn dạ. hóa với lại cái cách ăn uống á mình có gặp khó khăn gì không dạ cái này là mẹ em lo hết <laughs> mẹ lo hết luôn dạ hả? mẹ em nấu ăn chứ em cũng ờ, ít đi nấu lắm mẹ lo tròn do chị, chị, mà. chị nói với quyền linh với lê lạc hả nó đẻ hả? hai đứa con nó chưa biết nấu cháo loại gì đó dạ chưa, chưa biết nấu cháo mà từ hồi giờ nó về làm dâu chưa biết nấu cơm nó nấu lần đầu tiên nó nấu sống rồi rồi thôi rồi bỏ thay cái rồi hả là lâu lâu á con trai cũng vậy để ví là cô phải mở ra cô coi thử nó còn tiền không nó không còn tiền là cô bỏ tiền vô con dâu cô nó thiệt tình nó nói mẹ ơi anh giấu phía sau đó mẹ <laughs> ảnh có tiền mình giấu phía sau đó mẹ cười con trai cô mới nói em nói chi vậy để chi vậy mẹ bỏ vô cái em rút ra đúng không con nhỏ này cũng vậy nè chứ mà con nhỏ này được cái là về nó còn tiền là nó nói con còn tiền mẹ ơi được cái là thật nói chung là con dâu thì bởi vậy mốt cô cho anh là cô phải cho luôn dung <laughs> đâu có cho dung nhiều hơn à, tự vậy từ ngày mà phát hiện ra nói vậy là cô cho dung nhiều hơn là dung à ý con mét à. để mẹ à. con không cho chồng con nữa mà lấy tiền nó cho con luôn của <laughs> con là con à, làm công việc gì dung dạ con hiện tại là đang kinh doanh thời trang à Ờ, tưởng đâu là siêu mẫu á, con cao mét mấy Dạ con cao mét 75 lận Trời ơi, cao mét cao mét mấy mét Dạ mét sáu tám cao ghê ha Hai mẹ con hợp nhau gì con thấy hợp nhau dạ, gì nè Con với mẹ con thì hợp nhau về đi chơi Rồi chụp hình, rồi à, à, mua sắm hay là về chân diện đồ con đi đâu là bắt cúp cho cô không à dạ. khoái làm đẹp từ ngày con nhỏ này á là dạ. tới ngày 8 tháng 3 hai ngày sinh nhật là nó mua từ nó quặng mẹ ừ. Tiếp ngày nào cũng mua à, nhiều lúc hai mươi nên... một còn mua quà nữa Nói cho nên là, là mình mình, mình, mình có phước đó con có phước dạ. nhờ vậy mình mình mới nói chứ không gặp. vậy là khôn đó con ờ. dạ. tặng quà mẹ nói chung là một nhưng mẹ tặng là con đúng rồi tặng rồi mẹ xong rồi mẹ tặng rồi là à, mẹ mẹ cái đó là mẹ trả tiền ví dụ mua năm trăm mẹ cho luôn triệu vậy không quá. ra được đó ờ. vậy không á mẹ con hợp ý nhau là hợp ý cái vậy đó con thấy dạ. là ừ. con chưa hợp với mẹ điều gì chắc chắc cũng không có thì mình chưa hiểu tính thì mình nghĩ là mẹ khó ừ. tại vì lúc mới lấy về mẹ giận á mình sợ mình không có dám nói chuyện hay là không dám xin lỗi hay là ừ. không dám thủ thủy gì với mẹ nhưng mà khi biết tính của mẹ rồi á thì mỗi lần mẹ giận là em lại em xin lỗi hay là em lại vuốt mẹ hay là như thế nào hoặc là đem hai đứa nhóc xuống uh, ờ. kêu nổi nổi nổi nổi là hết <laughs> có giờ mẹ la con dâu chưa la chứ nó sinh đứa thứ hai cái bắt đầu cô mới thấy nó nó đi về bên ngoài nó chơi nó lại ít sữa cô mới mua mua mua mua sữa sữa ăn chua với mua yến nó cô gì biểu nào nằm cho nó uống tôi ra lăng đầu tiên nó để một tuần nó chưa uống con trời ơi cái rồi yến để đầu nằm mà nó không uống nữa mình dạ. chót chuột cho cháu nội mình là nó cái anh thầm dắt con nhiều ngoại cũng không cho về xong như về cuối cùng hai vợ chồng về năn nỉ năn nỉ mẹ này kia nọ tôi mới cho về ông bà tôi mới chở về đó à. ờ lúc đó con căng thẳng không con dạ có tại vì mới sanh bé thứ hai á cái tâm lý của mình nó không như bé thứ nhất mình lo cho bé thứ nhất xong rồi mình à, lo cho bé thứ hai cái mình trong cái tình trạng mà bị mất sữa nữa cái mình cảm thấy uh, stress á rồi mình không quan tâm tới cái lời nói của mẹ rồi cho nên là em lúc đó em muốn bỏ luôn à, em muốn làm theo ý của mình như lần đó mới rút kinh nghiệm á có việc gì là nó khôn lắm nó, nó lấy hai đứa nhỏ ra nó định sáng là cô 5 giờ là cô đi thể dục cô đi dạy cô vậy 6 giờ cô đi thể dục nó ngủ tới 8 giờ bây giờ mấy đứa nhỏ đi học á thì 7 giờ nó dậy nó đưa mấy đứa nhỏ đi học 9 giờ là nó đi làm cái việc nhà cơm nước đùa là cô không à cô lo hết tất cả với một cái tình yêu thương của mẹ chồng lớn như thế đó dạ có bao giờ mình nghĩ rằng là mình à, giống như người ta gọi là gì chuột sao cũng nếp không con <laughs> dạ em nghĩ là do em uh, uh, có phước mới được làm dâu của mẹ thôi nói gì nói mẹ chồng càng yêu thương đôi khi là càng bực bội nha dạ nếu mà người ta yêu thương nhiều quá mà chỉ cần một chút sơ suất mà làm tổn thương cái tình người thương đó đó đúng rồi đúng rồi thì cái hậu quả nó cũng cũng lớn lắm á <laughs> mẹ có thoải mái đi con dâu đi làm việc này kia không dạ lúc đầu mẹ cũng ờ, cản thì mẹ chỉ thích của em ở nhà là trong hai đứa nhỏ thôi không có thích em ra ngoài làm nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục rồi ờ, mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa rồi ngon vậy mới lúc nào nó giấu cô dạ nó giấu cô nó nó đi thuê nhà nó mở shop nó sửa bán túi sách á dạ <laughs> cái rồi nó đâu dám nó không dám hỏi mượn tiền cô rồi mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó trời ơi rồi cái cô thấy vậy cô hỏi mượn bao nhiêu nó nói con mượn gần 300 triệu trời ờ, ơi đó, cô về phải rút tiền cô trả cho nó Ủa rút 300 triệu trả 300 dâu triệu. luôn Thì trả luôn 300 triệu luôn Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè Nó có trả đâu con <laughs> Nó mượn là mình biết là không mình không lấy lại được rồi đó à, Họ lấy ờ. dạ. Mà nhiều lúc hả cô thật với con nhưng cô thấy bây giờ làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn dạ. Con cảm thấy mà con buôn bán mà không có lời á thì con rút về bây giờ mà con lỡ mà con buôn bán mà con ế mà nó mất luôn tiền cô cũng không thành vấn đề rồi nàng dâu quyết định sao dạ em vẫn bán tốt cho em cũng đang bán rất là ổn tại vì mình làm ăn mà một cái mình đã đầu tư vô cái gì đó thì cái tiền đó là cái tiền chết thì mình phải bỏ ra một năm hai năm mình mới thu hồi là được mà em làm cũng chưa tới được một năm nữa từ từ dạ. rồi sẽ lên thôi lời đâu không thấy mà cứ lâu lâu vài ba triệu mượn hoài không trả <laughs> cái mượn con mượn mẹ 3 triệu mẹ dạ. rồi nó im luôn đúng rồi mượn mẹ hai triệu 2 triệu coi Ồ, không trả coi như <laughs> triệu hai triệu cho luôn đi trời ơi rồi chi <laughs> cô với chị là chắc là cô đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Đâu có, nay đăng ký Dạ, Ủa? em đăng ký Cô nói con nghe, cô rất thích cái chương trình Mẹ chồng nàng dâu Cô thấy sao mà nó vui thế dạ. Nhiều lúc mình mình không biết nói với ai mình lên đây mình nói đúng hả linh dạ. mình lên đây mình nói cho nên hả nó cô ngồi cô coi hoài à cô nó thấy cô ngồi cười quá nó nói mẹ ơi con với mẹ đi thi mẹ chồng nàng dâu chú, chú, chú, đi lên tivi hả cái nó nói vậy tự động mới đăng ký chú cản chú không cho cô đi cô cũng thích đi dạ. <laughs> cô thích phải khen dâu quá tâm lý nó có đúng vậy chứ nó cho mẹ niềm vui đúng không dạ Ủa, nhưng mà lên đây nhằm mục đích gì cô định nói dâu điều gì trên đây bây giờ hả cô chỉ có nói dâu à hả ăn uống bớt ăn ngoài đường dạ ăn ở dạ. nhà ăn. nhà cho nó có nó, nó ấy ăn ngoài đường cô sợ sẻ ờ dạ. đúng rồi cô sợ nó ăn ngoài đường miếng ba cái, cái kia nó bệnh nó đồ ăn ngon gì cũng không ăn ăn là bữa một thôi dạ. bữa hai không ăn đi ăn ngoài đường <laughs> tóm lại là một cái người hiểu cởi mở như thế thì nàng dâu cũng phải cởi mở và hiểu mẹ chồng tránh những cái điều mà mình giấu trong lòng mình không chia sẻ mẹ chồng luôn ha rồi à, ba chồng á là có lo cho con dâu gì không ba chồng ít nói lắm có mua quà tặng ba chồng gì không dạ cũng thích lắm tại cũng không biết ba thích gì nữa cứ cứ để phần thích đó cho mẹ xử lý mẹ <laughs> tặng là được rồi ông xã cô thì cái gì cũng ok hết á mà con tội cặp thôi dạ mình phụ nữ mình thì muốn cái ngày gì á là chồng mình tặng cho mình cái gì dạ. không cần nhiều dạ. nhưng mà mình thấy mình thấy mình vui mỗi lần nói ông nói kia mở tủ ra kia mua <laughs> thì bây giờ có con dâu mình dạ nó thay thế tới ngày là nó đem nó tặng quà niềm vui quan trọng đúng rồi nó nhân gái mình rồi rồi giờ nó sinh cho mình hai đứa cháu nội trai đẹp trai lắm con ơi hai là quá đẹp nhưng mà con thấy là cô rất là am hiểu nàng dâu ừ. không biết là ngày xưa cô làm dâu có khó không cô làm dâu mẹ chồng cô rất là dễ cô nói cho con nghe hả mẹ cô bây giờ năm nay được 75 tuổi yeah. Dạ. mà mẹ cô vẫn còn làm dâu nuôi bà nội bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng á 102 tuổi Ôi, dạ. 102 tuổi mà thật tình là mẹ cô là tuyệt vời dạ. Cô thấy ở trên đời này không ai mà như mẹ mời bà lên chương trình này đi Ừ Quảng Hải lận Nếu mà vô này là mẹ cô, cô thấy là số 1 á Dạ, chị mời đi Ở chương trình có bà mẹ là 101 tuổi rồi ừ. Bây giờ mời mẹ 102 tuổi là coi như là kỷ lục luôn á Kỷ dạ. Bữa nào thuyết phục bà à, bà vô đây đi không nếu mà nếu mà mẹ mà đồng ý ấy đó. Dạ. đem xe về chở vô đúng rồi chương trình mời sẵn sàng ờ, luôn dạ. ờ. À, bây ờ. giờ thì à, ờ. qua một thời gian à, cũng không phải dài lắm nhưng một chặng đường cũng hiểu nhau nhiều hơn thì con có muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không con chỉ muốn nói uh, là mẹ uh, giữ gìn sức khỏe có sức khỏe là được rồi hiện <laughs> tại mẹ cũng quá tuyệt vời cũng không cần uh, còn mẹ chồng hết. muốn dặn dò gì con dâu để à, có thể à, con dâu làm tốt cái nhiệm vụ của mình mẹ chỉ yêu cầu con dài ba năm nữa xin cho mẹ đứa cháu gái nữa à. <laughs> ước mơ vậy á chứ còn mẹ lo hết mà ờ, sợ gì bao xăng mà bao xăng, bao xăng luôn cảm ơn gia đình rất là nhiều một kỷ niệm gửi tặng gia đình hôm nào xem nhớ mình có tham gia mẹ chồng nàng dâu